sắp đến cái Tết 2020 anh em nào chơi sóc đĩa mà đã thua tha xa bờ thì xem kỹ cái video của mình hôm nay mình làm cái video về đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất hiện nay tinh vi nhất đẳng cấp nhất để phục vụ cho anh em để cho anh em gỡ gạt nặng như gì anh em đã mất anh em nhé anh em nào xem video này thấy mờ thì bấm phần HD xem rõ nét hơn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký để theo dõi những sản phẩm về sóc đĩa bịp mới nhất đấy trên màn hình anh em đang xem đây là trên tay mình đang cầm đây là cái dụng cụ chơi sóc đĩa đẳng cấp nhất và tinh vi nhất khi đi chơi anh em không cần phải luồn quân vị hay là bắt đĩa gì cả anh em chỉ cần đi tay không là anh em bắt được anh em nhé đấy còn bây giờ mình sẽ đi về test hàng thử hàng thực tế cho anh em xem độ chuẩn xác của nó như thế nào anh em ạ như mình nói là khi đi chơi anh em không phải mang bát đĩa quân vị như ngày xưa nữa anh em chỉ cần tay không và kèm theo cái lọ nước dung dịch từ la lô để anh em bôi lên quân vị đấy khi anh em bôi quân vị nó sẽ có trách nhiệm là cái máy này sẽ bắt được cái quân vị này mặt nào có nước vị mặt nào không chẵn hay lẻ sẽ báo về cho anh em để cho anh em biết được chẵn hay lẻ anh em đánh anh em rất là đơn giản này chuẩn xác 100% bây giờ mình sẽ thử trực tiếp cho anh em này để đảm bảo bát đĩa xanh chín của sòng của sới mình không cần luận đùa thì bây giờ trước tiên mình sẽ đi test về test bát đĩa cho anh em biết nó là xanh chín trước tiên mình đi test năm năm châm anh em đây là cục năm châm này đầu tiên test con vị này nếu con vị có năm châm là sòng sới nó bỏ luôn không chơi đấy anh em nhé như ngày xưa là những con vị đồ là có năm châm hút hết đây là con vị năm châm hút để em này bát đĩa năm chồng không có tang anh em nhé không dính gì nhé đấy để bát này bát hoàn toàn xanh chín bát ở ngoài chợ luôn anh em ạ tiếp theo mình sẽ thử về soi trực tiếp cho anh em đây bát đĩa trong veo xanh chín này không đổi anh em này để đảm bảo tránh bị lừa bịp anh em cũng đến trực tiếp mang bát đĩa đến cửa hàng anh em thử hàng đúng hàng như trên video thì anh em anh em lấy nếu không hàng đúng như trên video thì anh em không lấy nhá hiện nay rất nhiều hàng giả rất nhiều nơi không làm được như họ cứ quay clip đều họ <clears throat> đều làm giả cái, cái đồ lệch mình và anh em mua về anh em không chơi được đấy anh em cứ đến trực tiếp cơ sở cơ sở một của mình để bến xe mỹ đình cơ sở hai bến xe miền đông anh em nào gần ở đâu thì qua đấy <clears throat> bây giờ mình sẽ đi vào hướng dẫn cách dùng này với cái lọ nước từ la lô này mình nở ra này anh em này một là anh em có thể bôi trước ở nhà đấy mỗi lần bôi là anh em bôi chơi được khoảng 5 đến 6 giờ đồng hồ anh em nhé anh em bôi là tùy anh em đây mình bôi trực tiếp mình xem cái video mình bôi luôn cho anh em này anh em chấm một anh em chấm bốn trắng hai anh em chấm bốn đen anh em nhé anh em không được chấm ba trắng một đen hoặc là anh em không được chấm hai trắng hai đen bởi vì sao bởi vì khi chấm thế là cái mặt vị này úp hay ngửa nó xe máy sẽ không báo được anh em bắt buộc phải chấm bốn trắng hoặc bốn đen đây mình đã chấm bốn đen rồi anh em nhé bây giờ mình để khoảng 5 đến 10 giây nó sẽ khô với cái máy này thì khi mua về sử dụng như sao thì anh em sẽ bóc cái máy ra cho mình này lắp quả pin theo đúng chiều này anh em này anh em gạt công tắc này lên Đấy, gạt công tắc lên nó sẽ bật này anh em này gạt gạt xong bên phải là bật anh em nhé nguyên lý của nó thì anh em để cái máy cho người để yên lặng cái thứ hai là máy này phải để cao hơn quân vị đấy ở đây cái video này mình để lên cái hộp này để cho anh em xem là nó sẽ cao hơn vị này đấy. nguyên lý của nó là lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử sẽ không dung anh em nhé đấy bây giờ mình sẽ đi sóc trực tiếp cho anh em xem để xem cái độ chuẩn xác của nó như nào anh em ạ máy báo dung hai sấp đôi chuẩn xác 100 trăm anh em lẻ dung một sấp dung hai sấp đôi và tứ tử không dung anh em nhé đây sấp đôi hai vị hai trắng hai đen này sóc tiếp này sóc tơi sóc thoải mái anh em nhé không cần sóc kỹ à, không cần sóc nguyên lý cứ sóc bình thường đợi hai ba giây máy không báo tôi khẳng định với anh em trong mắt trong đĩa là tứ tử anh em có bao nhiêu anh em đánh tất mặt chắn tất mặt tứ tử cho mình này mà bát này tứ trắng 100 phần trăm là chuẩn xác này thử cho anh em vài tiếng bạc luôn anh em nhé Máy báo dung một tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa đó là ba đen hoặc là ba trắng là lẻ anh em đánh cầu lẻ này đây chuẩn xác chưa nó là ba trắng này anh em này Đấy, một mặt đen ba mặt trắng này tiếp này không thể sai được anh em với cái máy người có thể nhầm máy không thể nhầm được anh em ạ máy báo dung hai là sấp đôi đây chuẩn xác 100% luôn kỷ niệm cho anh em một hai tiếng bạc nữa để xem có tiếng là sai không anh em nhé máy vẫn báo dung hai tôi khẳng định nha nó vẫn giữ nguyên vị sấp đôi anh em có bao nhiêu đánh tất mặt trận này đánh cả loại mặt trận này mà bát này Đấy. thử kỷ niệm cho anh em một tiếng cuối này anh em này gần tết anh em tận dụng cái đồ chơi mới này anh em vào bảo nhé máy báo dung vị cầu nó nhảy sang cầu lẻ anh em có bao nhiêu đánh tất mặt lẻ cho mình không biết về ba trắng bên em đánh tất mặt lẻ này anh em này đánh cả loại, đánh cả vợ con này lẻ này là anh em vào được bờ này Đấy đây là cái đồ bịp đẳng cấp nhất tinh vi nhất của cái tết 2020 này anh em mà có nhu cầu mua hàng alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0987 03 mình tên là Quang mình sẽ tư vấn cho anh em anh em có thể mang trực tiếp bắt đưa quân vị đến nhà mình thử hàng đúng hàng trên, trên video thì anh em lấy anh em là ở, ở gần những cơ sở thì anh em có thể mang trực tiếp cơ sở một là bến xe mỹ đình cơ sở hai là bến xe miền đông đấy anh em xem video không dùng đến thì có thể giới thiệu bạn bè giúp mình cảm ơn anh em đã xem clip này của mình rất mong muốn được phục vụ anh em xin chào tạm biệt anh em